là công suất là 4,4 kW trên một đầu máy với mỗi đầu máy là 2,2 kW và sử dụng hệ thống đó là lượng cắt của Wagen nguyên liệu của Nhật và máy hiện tại được cắt hai đầu cắt và với các góc cắt đó là 45 và 90 độ chúng ta có thể là sử dụng riêng biệt từng đầu máy hoặc là cùng một lúc dùng cả hai đầu máy đều được và tổng thể ờ, thân máy thì ờ, sẽ có chiều dài đó là khoảng 5 mét và được sơn tĩnh điện hoàn toàn hai lớp không gặp Dũng và Duy Chị để trong quá trình làm việc không có bị gián đoạn và trên đầu máy số 2 khi thêm di chuyển để lấy kích thước sẽ được à, tích hợp thêm hệ thống thế là chốt hẳn lên tự động trên đầu máy số 2 để khi chúng ta di chuyển và định vị được kích thước thì chúng ta khóa chốt thì lại đỡ phải à, tốn thời gian đó là di chuyển à, đến phía trước bàn điều khiển để mà khóa chốt hẳn lên thì điều này được cải tiến hơn so với những dòng sản phẩm rộng hơn và hoàn toàn đó là thép trắng nguyên tấm không uh, không phải là những cái mảnh thép nhấp đá vì thế đảm bảo là đỡ được là ờ, toàn bộ thanh nhôm nên em có thể là quan sát thực tế thì ờ, với cái uh, thiết kế là mặt bích thép to như thế này sẽ đỡ toàn bộ thanh nhôm và là thép nguyên tấm nên là sẽ không có bị tình trạng là bị kê nhôm đảm bảo cho cái việc uh, cắt nhôm của chúng ta sẽ được chuẩn xác hơn rất là nhiều và trên máy cũng được tích hợp đó là hệ thống bê tông kẹp phôi nhôm giữ cho cái phôi nhôm hợp nhập bộ máy không cần thiết kế theo phương đó là hành tính lên vốn để giúp là tiết kiệm được diện tích nhà xưởng và tăng độ quen cho ờ, cái nhập sản phẩm bạn em có thể quen thì tại à, công ty Factor Việt Nam hôm nay tích hợp trên màn điều khiển đó là một cái đèn báo nguồn để giúp anh em có thể là kiểm tra được cái nguồn điện mà chúng ta đang sử dụng có được ổn định hay không và nguồn điện à, sử dụng ổn định nó sẽ dao động từ 220 đến đó là 250V thì à, trên cái đèn điều khiển này anh em có thể là quan sát được vì nếu như cái dòng điện của chúng ta nó yếu hơn 220 hoặc là nó cao hơn 250 thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng đó là chập cháy nguồn điện và cái hệ trong ờ, cái hệ thống van điện từ thì ờ, bên chúng tôi có tích hợp đó là bộ chuyển đổi nguồn về cho chúng ta sử dụng thì nó sẽ rất là an toàn hơn và thiết kế đầu máy số 2 được di chuyển trên hệ thống đó là trục ray Q42 à, ờ, đặt và đặt hoàn toàn đặt đệm trên thân máy không có kê đảm bảo đầu máy di chuyển sẽ không có bị tình trạng rung lắc và trục phi to như thế này thì sẽ không có bị tình trạng đó là cong võng đường ray đồng thời đó là hệ thống thoát inox được thiết kế với là nẹp nhôm là chắc chắn và chỉ số được HCNC ờ, đảm bảo không có bị phai mờ trong quá trình anh em làm việc về lâu về dài. Và toàn bộ thân máy, toàn bộ thân máy thì cũng được ờ, thiết kế vào cho anh em và dây điện của công ty Fatma sẽ là dây điện à, nổi đồng và đều được à, bọc ở bên ngoài hết và như bộ chuyển đổi nguồn lúc nãy em có chia sẻ thì sẽ đảm bảo là chuyển đổi nguồn điện về cho anh em được sử dụng an toàn hơn và khoan điện và được à, bố trí rất là gọn và tách biệt hoàn toàn so với khoan hơi để tránh tình trạng là bị nhiễm điện nhiễm từ và dây hơi thì cũng được thiết kế rất là nhiều và dưới chân mỗi cái đường ống dây này được được đảm bảo là không có bị xì hơi ra bên ngoài bởi các hệ thống keo keo được bơm vào đây rất là chắc chắn phía sau đầu máy thì vẫn là những cái hệ thống bê để à, bê tông dầu bê khí và bê tông đại để là quá trình à, đường dẫn xuống của lưỡi ra vào à, được chính xác hơn và hệ thống là bê tông dầu hỗ trợ và hệ thống bê khí cũng được thiết kế khá là to để đảm bảo cung cấp đầy đủ cái lượng hơi lượng khí để việc thứ nhất đó là việc đẩy lưỡi ra vào nó sẽ được chính xác và được mượt hơn và đồng của đầu máy ờ, thứ nhất và đầu máy thứ hai sẽ được ờ, nhẹ nhàng với máy ái hơn rất là nhiều và bên cạnh đó máy cũng được ờ, tích hợp đó là can dầu vòi phun dầu làm mát thì vòi phun dầu này cũng được sẽ trải qua những cái lọc lọc để tránh tình trạng đó là bị mệt ngâm hay bụi bẩn văng vào qua những cái hình chấm nóng như thế này và anh em có thể quan sát đây là những cái mặt và anh em có thể thấy là mặt cắt rất là ngọt rất là mịn và những cái thanh nhôm này đã được cắt bởi dòng sản phẩm đó là Megatech không chính nhất cải tiến của công ty